Rồi đây là ngoại thất của bếp nha Những lỗ lớn ở phía sau này thì tôi cũng sẽ che kín lại để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện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 và nó cũng sẽ có cái tính năng là khóa ga khi tắt lửa nhờ vào cái que cảm biến phía sau đầu chia lửa giống như cái đầu mỏ hàng đó như lúc đầu clip tôi đã thử và nó cũng có cái ờ, lò nướng rất là tiện lợi đây các bạn có thể nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng ra vì độ hậu dự vị nướng này với cái mặt trơn của bếp nó chỉ khoảng 5 phân thôi nên các bạn phải cắt mỏng ra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 rồi mình sẽ cắm trực tiếp vào cái ổ điện để sử dụng thay cho pin thì ở pin này thì các bạn có thể không cần phải sử dụng nữa các bạn có thể bỏ ra nè pin này các bạn có thể bỏ ra thì ờ, để khắc phục cái vấn đề về pin á và cũng phòng ngừa cái vấn đề mà cúp điện á cúp điện thì ta không thể sử dụng được cái nguồn 3V này thì tôi cũng sẽ tặng kèm thêm cái ờ, cặp pin này để các bạn sử dụng khi cúp điện thì tôi cũng sẽ gắn trực tiếp vào bên trong hộp pin này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 bếp này thì nó cũng có cái nắp che đầu chia lửa này nó bằng inox thì cái nắp che đầu chia lửa nó bằng inox ta sử dụng thoải mái không sợ bị rỗng xét như những cái loại nắp sắt những loại nắp sắt á, thì ta sử dụng một thời gian nó sẽ một chân nó rớt ra còn tác dụng của cái nắp sắt này á, là để ngọn lửa tỏa ra không chụm lại đốt nóng trực tiếp vào cái que cảm biến này làm bếp hoạt động không chính xác thì đây là cái loại nắp sắt đây đã sử dụng một thời gian rồi nó đã mục rồi nè